Trời đất ơi nhiều lúc chán ghê luôn á Nhìn cái ngôi nhà của mình xong rồi không muốn quay video luôn á trời Hay là hôm nay mình lại không quay video nữa nha Nhưng mà mấy ngày vừa rồi mình không có ra video nào cho các bạn fan xem hết Lỡ đâu mấy bạn fan quên mình hết rồi sao ta Thì mấy bạn ơi Có bạn nào quên mình hay là còn nhớ mình không Nếu mấy bạn còn nhớ mình hãy nhấn cái nút like like like like Để cho mình biết rằng mấy bạn fan chứ còn nhớ mình đi Chứ ờ, thật sự là mấy ngày nay Phong cũng hơi buồn mọi người ạ à. Vào trong làng thấy nhà ai cũng xây mới tinh nè Ở cái nhà ông Rô là xây bự ui trùng dùng ở trước nhà mình luôn nữa bạn ờ, trong khi đó nhìn lại nhà của mình thì sao mình thấy chán á mọi người ơi tính ra có nhiều bạn fan bảo với mình đó là anh phong ơi anh hãy trang trí nhà đi mỗi lần quay video với mọi người em thấy nhà anh phong trống trơn ờ ừ, đúng thiệt trống trơn thiệt không có gì bên trong nhà hết mà bây giờ nó còn cũ mềm luôn rồi bạn ơi nó nhìn nó xấu xí gì đâu luôn á trời nhìn có khác gì cái chuồng chuồng chuồng heo không à, đây bây giờ mình sẽ review từng ngôi nhà trong đây cho bạn xem nha nhưng mà mình nghĩ chắc các bạn xem video của mọi người các bạn cũng biết hết rồi á nè mấy bạn các bạn coi nè đây là nhà của ông siro nè ông xây cái nhà to y hệt như cái biệt thự luôn Trời ơi bự ơi là bự đẹp ơi là đẹp Mà ông xây bự ơi là bự thế này nè Nó chắn hết ngôi nhà của mình luôn từ nay vô trong làng không có ai thấy ngôi nhà của mình hết mà toàn thấy nhà siro thôi à mà khoan còn cái nhà đằng sau là nhà của ai vậy ta ủa lạ vậy trời tính ra là lần đầu tiên tôi mới thấy một cái ngôi nhà ở cái ngôi nhà kỳ lạ thế này ở trong làng mình á ủa có khi nào đây chính là ngôi nhà của bà phù thủy bất hạnh đúng không bạn ừ, nhưng mà bà này đâu được vô làng mình đâu ta <laughs> ủa À tôi nhớ rồi Hình như ngôi nhà này là ngôi nhà của Ruby mọi người ơi à, Đúng rồi đúng rồi Nếu như bạn không biết thì ở trong Minecraft làng Hero Team một mình mới giờ có một thành viên mới Đó chính là Ruby nha các bạn nha Thì đây hình như đây là nhà của Ruby nè Xây theo phong cách gọi là phù thủy bạn ơi Nhìn rất là đẹp luôn à, Ui nhà của Sammy cũng xây lại luôn nữa bạn đẹp ơi là đẹp luôn á trời Ai, còn riêng cái nhà của mình thì thôi nhìn thôi là không muốn nói gì luôn các bạn ơi xấu ơi là xấu Ai, thôi được rồi bây giờ rồi tạm thời mình cũng lười quá mình cũng không muốn xây lại nhà đâu tại vì mình lười biến quá à, còn không muốn quay video mà thấy lười quá thôi bây giờ mình đi kiếm gì đó ăn chứ đây là tính sau Ai, đi ăn thôi mà nói đến cái việc là đi ăn uống thì tất nhiên rồi, còn chỗ nào bán đồ ăn ngon hơn quán của mèo simi nữa ui nhưng mà khoan từ ủa Quán của mèo Simi hôm nay nhìn lão ta uh, Hình như mèo Simi cũng mới vừa xây lại quán các bạn ơi Trời ơi nhìn đẹp quá trời quá đất luôn nè Nhìn cute phô mây que dễ sợ luôn á à, Trời cái này giống y hệt như cái nhà của Simmy ở bên gọi là Mini World các bạn Nhìn cũng à, gọi là đáng yêu thế này nè Nhưng cái này là quán bánh chứ không phải là tiệm trà sữa giống như bên Mini World Thôi được rồi à, Bà chủ à, Simmy đâu rồi à, Cho tôi à, xin cái bánh kem coi Ủa Simmy ơi Simmy Ủa sao không thấy ai ta Tính ra là bình thường khách vô là phải gọi là đem bánh kem cho khách chứ Ủa Xem ơi Ủa đi đâu có tiêu rồi trời Vòng vòng xem coi Ủa Không có ở trong quán À vậy chắc ở trong nhà gì Trời ơi bán bánh mà lười biếng các bạn ơi Đâu để mình vô nhà mình kiếm thử nha Gì kỳ đây đóng cửa lại nè cho nó gọi là an toàn Lỡ đó ăn ăn trộm vô nhà sao Ê mà khoan sao mình thấy mình dám ăn trộm quá ta Ui đâu mình vô mình kiếm Simmy chứ mình đâu vô mình lấy gì đâu mà ăn trộm đúng không các bạn Sim ơi Sim đâu rồi Sim Sim ở trong tủ lạnh không vậy Có đồ ăn gì không à, Không không được, được, được <laughs> Không được mình không được lấy các bạn <laughs> Ok Sim ơi Sim đâu rồi Sim ơi Ủa Simmy cũng có không ở trên phòng luôn Ui vậy Sim đâu trời Ôi, bán hàng mà để hàng quán ở đây xong rồi bỏ đi đâu như thế này là không được rồi lỡ đâu ăn trộm vô ăn trộm hết bánh rồi sao đúng không thôi được rồi để mình trước khi ăn trộm lấy hết bánh của bạn thì mình sẽ lấy hết bánh để mình đem về nhà của mình cũng được ok vậy nha ờ. hello mấy cưng <laughs> cái gì vậy cái gì vậy trời cái gì vậy ui sim simi và anh Dere Oh my god chị ơi À, Chị ơi Chị simi và anh Dere Hôm nay sao nhìn chị to To to quá vậy <laughs> Trời ơi chị ơi Em nói chị nghe nè Em vào trong nhà của simi Để em kiếm simi Em mua bánh thôi Chứ em không có ăn trộm thấy gì hết đâu Cho nên chị tha cho em Chị cầm cái kiếm to vậy Chị ơi Tha cho em lần này chị Em hứa là lần sau Em không dám ăn hiếp simi Hay là làm gì <laughs> ai ai cười đó ai cười <laughs> ủa, ủa cây đòn ủa ủa cây đòn hello bạn chạy chạy chạy nhanh đi cây đòn ơi trời ơi ông đừng có đứng cái bên simmy danh đây nè trời ơi, nguy hiểm chạy cái gì mà chạy bạn ơi chạy cái gì mà chạy trời ơi à? mới hù có xíu mà sợ rồi à? gán rồi đúng không cưng gán rồi đúng không cưng ủa ráng là ráng cái gì chị ủa mình nói bạn nghe nè tính ra nha là là là mình mình mình thấy simi danh thì mình sợ thôi mà sao ủa sao bạn thân với shimazare bạn kế bên mà không làm gì vậy trời đất ơi đúng là gọi là phong cận á gọi là vừa yếu đuối mà vừa nhát gan nữa trời đất ơi đây không phải là Simi shimazare thật mà đây chính là simi ờ quên đây Simi shimazare thật mà nhưng mà đây là Simi shimazare thẻ bài nó không có tấn công bạn đâu bạn yên tâm ủa cái gì Simi Yandere thẻ bài Ủa nghe lạ quá vậy ta Simi Yandere thẻ bài là sao ông giải thích tôi hiểu coi Ơ nhưng mà nó không đánh không đánh tôi thiệt nè Ủa là sao Đúng rồi trời đất ơi Đây là Simi Yandere của mình Nên là nó phải gọi là nghe lời mình Bạn hiểu không Cho nên là nó sẽ không thể nào mà đánh bất kỳ ai trừ khi nào mà có lệnh của mình ghê không gì gì gì ngầu vậy trời ủa mà mà khoan thẻ bài có nghĩa là sao ông nói gì tôi không hiểu gì hết trơn à, à trời đất ơi để mình giới thiệu cho bạn nghe hôm trước là mình có làm cái video gọi là Kaigon chế tạo thẻ bài á đây đây đây để mình giới thiệu cho bạn coi nè xin giới thiệu với bạn thẻ bài Simi Yanare chỉ Ủa? cần bạn cầm cái thẻ bài này lên thôi là bạn có thể triệu hồi được bất cứ cái con nào à lộn triệu Ồ. hồi được Simi Janare lộn ghê vậy ghê vậy Ồ, cái này là thẻ bài để triệu hồi Simi Janare hả thôi bạn ơi nhìn ngầu dễ sợ luôn bạn kiểu giống như là Pokemon vậy bạn triệu hồi được nè trời ơi, xịn vậy ta ủa mà khoan ủa vậy là ông đâu mỗi... xệ quá xệ luôn ủa vậy là ông có mỗi một cái lá một một cái lá bài simmeyanare hả còn lá bài nào khác không ủa đâu ra bạn trời ơi tính ra là mình là chế tạo là mình chế tạo cho tất cả thành viên he hero team luôn á đây đây đây bạn nhìn nè đây chính là lá bài của sammy se nè đó Ủa, đỉnh chưa biết chưa cái gì lá bài sammy se hả Ồ, nhìn nè ngầu quá mấy bạn ơi. Và tiếp theo còn, nữa còn đây đâu? chính là thẻ bài của phong cận phù thủy. Ghê không? Ghê không? Ủa, tôi cũng có thẻ bài nữa hả? Ồ, Trời Đúng rồi, hôm bữa là mình chế tạo cho bạn luôn á Trời ơi mấy bạn ơi, mình cũng có thẻ bài nữa nè bạn Ủa vậy là tôi có thể triệu hồi được phong cận phù thủy hả Đúng vậy, đúng là như vậy Ồ trời ơi, vip vip vip mấy bạn ơi Ê cay ơi cay, hay là ông cho tôi mượn mấy cái thẻ này được không Có gì à, tôi về tôi gọi là coi thử coi nó như thế nào Rồi mốt tôi trả lại cho ông Rồi tôi cũng cùng với ông đi kiếm mấy thẻ bài luôn Đấy thiệt mà Nói chung là giờ mấy cái này mình chế tạo ra cũng mất thời gian lắm Bạn phải có cái gì đó chứ Nó phải có có có cái gì đó thì mình mới gọi là đưa cho bạn được, phải hiểu không Có <coughs> gì giờ ta Chết tựa ừ. bạn ơi tính ra tiền thì mình cũng không có mà người của mình là cũng đâu có gì giá trị đâu cái gì mà trao đổi với Kairon giờ ta ờ, ờ mình mình có cách rồi Ê Kai ơi, gì mày? Con dò biết bay kìa. Con dò biết bay kìa. Ủa đâu giờ biết bay đâu? Ủa đâu? Đâu dò biết bay đâu? Ủa đâu? Nó đâu? Nó đâu? Ê, ơi, tạm tạm tạm biệt đưa lừa đảo. Tạm biệt nha. Thôi ơi, không phải đâu. Gì đồ không, rồi, không có chuyện đó đâu bạn ơi. Trời ơi, đã đưa cho mình rồi giờ còn đòi lại sao bạn ơi? Thôi tạm biệt nha. Trời ơi, dễ dụ quá. A few moments later. Cái đâu rồi ta? trời ơi mới vừa mới vừa dụ có xíu mà đã tin mình có con làm gì trên đời làm gì có con voi biết bay vậy mà cũng tin à. <laughs> vậy là mình lấy được mấy cái thẻ bài các bạn ơi ê nhưng mà mấy bạn đừng nghĩ phong là người xấu nha không có chuyện đó đâu phong chỉ gọi là nói vậy để phong mượn cái thẻ bài thôi một tí nữa phong sẽ đem phong phong trả cho kairon tại vì á là phong mới vừa nghĩ ra rất là nhiều ý hay nữa bạn ơi nhìn nè nha ở đây phong có một cái thẻ bài là sammy ste đúng không bạn đó thẻ bài sammy ste nè thì cái thẻ bài chúng ta sẽ làm gì các bạn biết không thì nếu như bạn nào mà xem video của Sammy thì chắc các bạn cũng biết Sammy SE là một Sammy gọi là có cơ bắp cuồn cuộn Rất là khỏe Chính vì vậy cho nên mình mới vừa nghĩ ra ý tưởng Tại sao mình lại không nhờ Sammy SE xây nhà là giúp mình đúng không Trời ơi mình là con người bình thường Thì mình sẽ gọi là không xây nhà nhanh được Nhưng mà Sammy SE thì lại xây nhà rất là nhanh Đó tại vì Sammy SE có rất nhiều phép thuật và cơ bắp cuồn cuộn <laughs> Tha hồ mà xây nhà Rồi bây giờ mình sẽ thử chịu hồi Sammy SE thử nha Hui Sammy SE xuất hiện cho ta Wow Trời ơi bạn ơi bạn nhìn nè Sammy E siêu to khổng lồ bạn ơi nhìn nè Trời ơi, nhìn cơ bắp cuồn cuộn luôn á trời Ôi, mà tôi nói thiệt nha Tôi nhìn Sammy kiểu này sao tôi thấy sợ các bạn ơi Cũng may là Sammy của tôi Sammy bình thường của tôi là một người rất là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu á Chứ Sammy mà bự con thế này nè Mà suốt ngày bà đánh mình thì chắc là mình cũng à, nhập viện luôn các bạn ơi à, à, à, à, Sammy SE ơi Sammy SE ơi Có chuyện gì vậy Mà chiều hồi tao lên đây hả Ồ oh, trời ơi Sammy SE cũng biết nói chuyện luôn nè các bạn ơi <laughs> à, à, Chào Sammy SE Thật ra là tôi à, muốn triệu hồi cô ra đây á là để muốn nhờ cô à Xây lại giúp tôi cái ngôi nhà của tôi á Tại cái nhà của tôi cũ á Cô có thể nào xây nó lại giúp tôi được không Cái gì Ngươi triệu hồi ta ra đây chỉ để xây nhà cho ngươi thôi à Ngươi có tin là tao biến ngươi thành phong cận SE không hả À à, à, à, à, đâu có gì đâu trời thật thật ra là tôi chịu hồi cô ra đây á là để xây nhà cho tôi rồi thì tôi biết cái nhiệm vụ này nó tào lao thiệt á nhưng mà tại vì lúc này tôi đang cần một ngôi nhà cho nên tôi mới chịu hồi cô ra đây còn chừng nào mà tôi gặp quái vật thấy gì tôi chịu hồi cô ra để đánh nhau với quái vật sau còn lần này tôi cần xây nhà cho nên là <laughs> cô giúp tôi nha <laughs> thôi cũng được nói chung là lần này thôi đó nha ok lần sau ok không có chuyện ở đâu ok ừ. ok trời ơi cảm ơn sammy e nhiều lắm được rồi vậy bây giờ à, cô à, sẽ giúp tôi à, cái ngôi nhà của tôi thành một ngôi nhà thật là đặc biệt và đẹp nha cô nha nha nha ok chuyện nhỏ Yeah, rồi ok bạn ơi Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi Sammy ở đây sẽ xây cái ngôi nhà của mình như thế nào nha Và mình sẽ quay trở lại sau một hai ba, Yeah và bây giờ các bạn đã sẵn sàng để chiêm ngưỡng ngôi nhà đẹp số 1 trong làng Hero Team của mình chưa nào Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đếm ngược nhé 3, 2, 1 Tên tên tên tên Trời ơi đẹp quá trời quá đất luôn bạn ơi nhìn nè <laughs> Wow trời ơi ngôi nhà của mình là một ngôi nhà hình cá heo các bạn ơi nhìn siêu đẹp luôn Ôi nhưng mà khoan Ờ, sao cá heo lại có răng nanh vậy ta ôi ơi nhưng mà thôi kệ cái này chắc là răng nó ăn kẹo nhiều quá trên bị súng răng các bạn ơi chứ không phải răng nanh đâu <laughs> trời ơi như bạn nhìn nè ngôi nhà hình cá heo mà ở dưới đây còn có nước rồi nuôi thêm cá đó bạn trời ơi đẹp quá trời quá đất luôn bạn ơi <laughs> trời ơi là trời đẹp quá đẹp quá à, sammy se ơi cảm ơn cô nhiều nha cảm ơn cô đã giúp tôi xây ngôi nhà này nha nhiệm vụ của ta đã xong rồi Tao đi đây Ok ok cảm ơn Sammy SE nhiều nha Trời ơi nhờ cô mà tôi mới có được cái nhà đẹp như thế này nè Cảm ơn cảm ơn nhiều nha Ồ trời ơi biến mất tiêu luôn rồi các bạn ơi Ngầu quá ngầu quá <laughs> Mình không ngờ là mấy cái thẻ bài này lại có ít đến như vậy luôn các bạn ơi à, Trời ơi thẻ bài phù thủy phong cận nè Rồi thẻ bài Sammy Ete <laughs> Trời ơi quá là hợp lý <laughs> Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vô nhà của mình Ngôi nhà mới của mình để mình review cho các bạn xem ngôi nhà mới của mình có những gì nha các bạn nha Nhà của Sammy Ete xây cho mình mà cho nên là nó phải đặc biệt đúng không các bạn Rồi ok vô xem thử nè đầu tiên á à hai từ mình phải khoe bên ngoài trước cái đã ha đây đầu tiên là chúng ta có thể thấy ngôi nhà của mình là hình một à, gọi là con cá heo có đôi mắt lồi các bạn ơi đó với đôi má hồng nữa đấy không một con cá heo nè đó thì con cá heo này của mình đó bạn có thể thấy rằng là nó có mấy cái răng nanh nè thì bạn nghĩ cái này là răng nanh đúng không không phải đâu nha cái này là do con cá heo mình nó ăn kẹo nhiều quá cho nó bị sút răng đó, đó cho nên là bây giờ răng nó mới vậy các bạn mấy bạn đừng có bắt trước gọi là cá heo phong cận ăn kẹo nhiều quá xong bị súng răng nha các bạn nha xấu lắm á đó ở bên ngoài của nó là một con cá heo đang vẫy đuôi đấy còn sân nhà của mình đó bạn ơi không phải là một cái sân bình thường mà nó chính là một cái hồ nước và có nuôi cá ở bên dưới nha bạn nha bạn coi nè mấy con cá bơi tung tăng tung tăng đẹp ơi là đẹp luôn à <laughs> quá trời ngầu đó mùa hè mình nóng quá mình nhảy xuống đây mình bơi luôn trời <laughs> đảo á bạn ơi nhà đẹp quá đẹp quá rồi ok và cái nhà của mình để vào bên trong được thì mình có một cái đường làm bằng à, cái này ra cái à, lá bèo các bạn để mình đi đi qua bên kia đấy trước nhà mình thì mình còn à, bỏ thêm hai cái bong bóng cho đẹp với lại mình nuôi thêm mấy mấy con cua nữa bạn đó cho cái nó nhìn nó sinh động bạn ơi nhìn cho nó đẹp mình trồng thêm một cái dãy hoa tím ở trước nhà nữa bởi vì phong là một chàng trai rất yêu hòa bình và yêu hoa mọi người ạ à. <laughs> ok rồi bây giờ sẽ vô nhà mình để xem thử nha bạn nha ủa sao có con cua ở đây ta thôi kệ để nó ở đây đi đây đây là ngôi nhà của mình thì à, mấy bạn à, muốn vô được nhà của mình thì bạn cần phải chui vô trong miệng của con cá heo à <laughs> chui vô trong sau đó mở cửa ra ê đẹp chưa đẹp chưa xin giới thiệu với mọi người đây chính là nhà của mình nè rồi ok bây giờ mình sẽ giới thiệu trước ở đây nha đây chỗ này chính là phòng khách thì cái phòng khách của mình thì nó có một cái uh, tivi rất là to có thêm cả máy chơi game nè cục rubik nè đó ở đây có thêm uh, gọi là quạt trần đúng rồi mấy cái quạt trần nó xoay xoay xoay, xoay thế này nè rất là mát luôn nha các bạn nha cực kỳ đã đấy rồi ở đây thì mình có thêm uh, một cái hồ cá nữa nè còn bên này các bạn biết là gì không? Đó, mấy bạn đoán thử coi bên này là gì. Hỏi bạn khỏi đoán mình cho bạn coi luôn. <laughs> bên này chính là toilet nha các bạn nha. Đó, một cái toilet nè. Chúng ta có thể ngồi ở đây để đi toilet. À, đó. Ủa khoan, cái tiếng gì vậy? trời ơi cái tiếng như vậy oh my god cái tiếng như vậy trời không được không được ok đó cái này mình cái cái, cái cái bồn cầu để mình đi đi toilet các bạn đó còn bên này là cái bồn tắm nè à chúng ta có thể vô đây để ngồi tắm nha ôi trời thật là soảng khoái quá đi các bạn ơi đấy ok còn bên này chính là chỗ để chúng ta có thể uh, tắm bằng vòi sen đó bật nước cái nè nó tắm ồ oh, trời ơi cảm giác thật là mát mẻ làm sao à ok tắt nước nè đấy rất là đã luôn bạn ơi còn bên này chính là bồn rửa mặt à, ở chỗ này chúng ta có thể đánh đánh đánh răng và và rửa mặt nè đấy rồi và đây chính là cái toilet của nhà mình và bây giờ tiếp theo sẽ đến với căn phòng này nè nè nè đây chính là phòng ngủ của mình mọi người ơi đẹp chưa <laughs> phòng ngủ của mình thì rất là nhỏ gọn nha phong thì phong là một cái người rất là thích sống trong những căn phòng nhỏ nhỏ thôi chứ mấy cái phòng to quá thì phong không thích các bạn ơi có bạn nào giống phong không là thích sống ở trong mấy cái phòng nhỏ nhỏ nhiều khi ngủ thoải mái hơn mọi người ạ à. đó đỡ đỡ đỡ sợ ma hơn <laughs> ok ở chỗ này có cái giường ngủ màu màu xanh của mình nè ở đây mình còn treo thêm cái hình của mình nữa bạn đấy bên này thì mình à, có thêm cái cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài rất là đẹp ok ở chỗ này thì là chỗ mình treo quần áo được kiểu nè đấy rồi gắn gắn gắn thêm đèn dây led cái kiểu nữa phong là một người rất là thích đèn led luôn bạn ơi cho nên chỗ nào trong nhà phong cũng có gắn mấy cái đèn hết trơn á ok rồi đi ra ngoài nè rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ giới thiệu với bạn đó chính là phòng bếp phòng bếp của mình thì có gì đúng rồi phòng bếp tất nhiên phải có cái bếp rồi đấy <laughs> chỗ này là chỗ để mình nướng đồ ăn nữa bạn đấy mình đang nướng bánh nè bạn thấy không bên này thì có trái cây nè cà rốt nè với lại là mấy cái chảo để chúng ta có thể chiên trứng ở chỗ này thì mình có một cái tủ lạnh nhưng mà trống không mà không có gì hết trơn để tí nữa mình qua nhà simmy mình lấy đồ ăn đem vô <laughs> ok bên này thì cái bàn để mình ngồi ăn cơm nữa bạn à hay rất là thoải mái và ấm cúng luôn nha cực kỳ đã à, ok rồi tiếp theo nữa thì à, mấy bạn có thể thấy là cái nhà của mình hết trơn rồi đúng không à, toilet cũng đã giới thiệu xong rồi nè rồi à, phòng ngủ cũng giới thiệu xong rồi nè mấy bạn nghĩ là cái nhà của mình có nhiêu đây thôi hả à? Không có chuyện đó đâu bạn ơi Mình là phong cận đẹp trai với hành tinh vũ trụ hới Với điện ảnh Minecraft mà Làm sao mà mình có thể xây cái nhà đơn giản vậy được Đây xin giới thiệu bạn bạn thấy gì ở đây không à, đây chính là hai cái à, khối à, bí mật ở trong nhà mình các bạn ơi người nào vô nhà mình mà không biết á, thì chắc chắn sẽ tưởng cái nhà này của mình là một cái nhà rất bình thường nhưng không đây mình sẽ giới thiệu cho bạn trước đầu tiên là cái khối này nha cái khối màu xanh này là cái gì các bạn biết không ở trên đây nó có một cái nút chúng ta chỉ cần bấm vào trong đó tít tít thì chúng ta sẽ được leo lên trên đầu của gọi là con cá heo <laughs> chúng ta có thể nhìn xung quanh à, ngắm cảnh các bạn thấy không đó buổi tối lên trên đây cầm ly cà phê uống ực ực sau đó nhìn xung quanh ngắm cảnh ngắm bầu trời sao trời ơi, quá là hợp lý luôn mày thấy không à, <laughs> cực kỳ xịn luôn nha và cái chỗ này là bí mật là không phải ai cũng biết đâu nha các bạn có bạn nào xem video của mình mới biết thôi ấy rồi tiếp theo nữa mấy bạn muốn xuống dưới đúng không chỗ này mình có để cái nút nè bạn chưa bấm cái nút này cái Mấy bạn sẽ được dịch chuyển xuống bên dưới <laughs> Rất là xịn nha Y hệt như thang máy luôn các bạn ơi Rồi và khoan đã bạn thấy có một cái khối gì ở đây không đây cái khối này đã có hình của mình rồi bạn thấy không ồ oh, mà cái khối có hình của mình thì tất nhiên không phải là một cái khối đơn giản rồi mấy bạn hãy xem nha mình sẽ bấm vào trong nó nè tít tít tít tít Mấy bạn biết chỗ này là chỗ nào không? <laughs> chỗ này chính là chỗ mà mình hay dùng để quay video cho bạn fan xem nè Từ nay mình sẽ quay video trên này các bạn ơi Đã và đây chính là cái dàn máy tính của mình nha Dàn máy tính của mình thì có ba màn hình nè Rất là xịn luôn Có thêm cái ghế màu xanh của mình nữa nè Ở bên này thì mình có treo một tấm hình của mình đó bạn Đó đẹp trai không Đẹp trai y hệt mình luôn bạn ơi Mình là trai anime các bạn thấy không Đẹp trai dễ sợ <laughs> Đằng sau lưng có con cá heo nữa bạn Đấy ở trên đây thì mình cũng có lắp thêm máy quạt nữa Bên này thì có thêm một cái à, một một cái đèn hình con mèo Đó lắc lư lư thấy không Đó Bên này thì mình nuôi một cái hồ cá nữa uhm cực kỳ xịn luôn và đặc biệt hơn nữa là ở chỗ này nè mình còn có thêm một cái kính để mình có thể nhìn ra bên ngoài nữa bạn ơi ai đến thăm mình là mình đứng ngoài đây mình nhìn thấy hết à xịn chưa xịn chưa đấy thì cái chỗ này của mình là, là dường như là bí mật luôn bạn chỉ có người nào mà xem video của mình thì mới biết thôi à câu đó hồi nãy mình nói rồi giờ mình nói lại thêm lần nữa <laughs> đây đó rồi và bây giờ ví dụ giờ mình làm gì cái đây mà mình kiểu chán quá mình muốn ra ngoài chơi mình làm gì mình đi bằng cách nào chẳng lẽ giờ mình đập cửa sổ mình chui ra đúng không không phải đâu bên này có thêm cái nút nè Bấm vào cái nút này cái Chúng ta sẽ được đưa xuống dưới tầng dưới À <laughs> Xịn chưa xịn chưa đã VIP chưa VIP chưa Trời ơi Đấy bạn thấy không Tất cả là nhờ vào thẻ bài Sammy SE đã giúp cho mình xây cái ngôi nhà này Cực kỳ xịn luôn, cảm ơn Sammy SE Nhưng mà cái người mà gọi là sáng chế ra ngôi nhà này Ý tưởng của ngôi nhà này là do mình tự nghĩ ra Bạn thấy ghê không? Xịn chưa? À, <laughs> còn cá heo, siêu to khổng lồ Ơ nhưng mà tại sao Sammy lại không xây cái nhà hình cá mập giống